Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Em Tony Tiến này. đây là em sẽ kiểm tra ong chúa non ấy, nở được 5 ngày được các bạn nhé Đây là kiểm tra con ong chúa này Chiều nay sẽ đi, đi thụ tinh các bạn này Chiều nay sẽ thi thụ tinh thì anh sẽ kiểm tra đây Anh bắt đầu mở ra rồi Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của em Tiến nhé Đây em sẽ cận cảnh à, cho quý anh chị xem này Tức là bữa trước em có có chia sẻ cái à, video này rồi nhé video là ong à, chúa rồi giờ hôm nay sẽ kiểm tra cách ong à, chúa bị nở ra được 5 ngày tuổi ạ con chúa này được 5 ngày tuổi nhé để anh kia kiểm tra xem chúa nào nhé anh cứ kiểm tra nhìn chúa đi để em sẽ zoom máy đây này à? không có chúa à cầu bên khác cầu này không có đấy cầu khác các bạn nhé anh anh vừa kiểm tra xem nụ chúa có trụ nụ chúa mới không nhé các bạn ạ nụ chúa mới anh sẽ bỏ cái này chưa có đúng không à à, có chú sao non là ong nó không không làm các bạn nhé đây là anh uh, chuyên gia đặng trường đấy các bạn này cứ, quý anh chị mà cứ xem kênh của Tony Tiến thì Tony Tiến chuyên quay về anh uh, đặng trường đây chuyên viên à, nuôi mật ong các bạn nhé nuôi ong để quay mật ong đấy các bạn ạ đây khả năng cầu này sẽ có chú để nhìn anh sẽ nhìn anh đang kiểm tra đấy ạ mật vẫn có ít các bạn nhé có mà ít số lượng không nhiều vì bọn em mới quay mật khoảng 4 ngày này ạ trước khi quay mật này em sẽ kiểm tra một cái ổ này rồi em sẽ chia sẻ cái video này cách đây 5 ngày đấy. Này em gấp chúa rồi nở ra được 5 ngày rồi 5 ngày tuổi nhé hôm nay kiểm tra xem để con con ong chúa này nó sẽ đi thụ tinh về các bạn nhé con ong chúa mới mà đi thụ tinh về là chúng ta nó có thể là nhiều con bị nó không về được là bị mất các bạn nhé là một là mới mới ra thụ tinh và mới tập bay nên là nó sức nó yếu mà bị hai con chuồn chuồn mấy con côn trùng khác nó bắt được nhé nó ăn à, như quý chị à, thấy là sữa ong chúa lon này rất tốt nhé sữa ong, ong chúa thì nó bắt nó ăn là rất rất, rất tốt cho sức khỏe không có hay đi nó đi thụ tinh sớm rồi mình tính khoảng anh tính thì anh tính khoảng tầm chiều nay mới đi thụ tinh các bạn nhé tầm trưa nó không đi đâu ạ đúng không chưa nắng thì sao mà đi anh đang kiểm tra đây anh nhìn chưa biết có con, con, chúa nào đây các bạn chú này nở rồi mà anh sẽ uh, tính ngày là nở 5 ngày anh kiểm tra có 5 ngày rồi các bạn nhé bây giờ nó không đi đúng không? Chắc chắn là giờ nó không đi đúng không? Ừ, đi đi thụ tinh là đi buổi chiều tối các bạn nhé Khoảng 4 là 4 giờ đúng không? 4 5 giờ đó, tầm khung của nó tầm 3, 3 rưỡi 4 giờ đến 5 giờ. Mát mát trời mát nó đi uh, đi đi đi sớm các bạn trời muộn khoảng đi 5 giờ nó bay ra ngoài thụ tinh các bạn nhé nó bay ra ngoài thụ tinh một vòng nó về thì có thể là nhiều lúc nhiều con mà nó bị à, bị con, con chuồn chuồn như thế em hay thấy con chuồn chuồn nó hay bắt các bạn nhé vì ông chúa mới này nó non này nó bay sức bay của nó chưa nó chưa được bằng mấy con chú con chúa già hơn các bạn nhé thì con này mới được 5 ngày tuổi rồi các bạn mà thụ tinh để về nó nó đẻ sinh sản các bạn nhé nên chúng ta bắt con chúa chúng ta nên cẩn thận nhé để bảo quản cho cho cái bụng của nó đừng nó bị dập trứng các bạn ạ chúng ta bắt mạnh là nó đẻ không được dập trứng là đẻ nó không không không có ấu tố ấu trùng mà đẻ được các bạn nhé dập trứng không tốt không có à? kiểm tra kỹ này coi nhé ta tập bay hôm qua ừ. được ba ngày tập bay à, hôm qua là anh có để ý hôm qua ra tập bay được các bạn nhé vì anh mình nuôi ong nên mình phải để ý các bạn đấy không phải đâu ba còn bên đây con ong được à có một con to hơn em nhìn bên đây bên kia kìa nó đang bò ở... đây nó đang loạn xạ các bạn này đang động vào đó này em đang đứng xa một chút nhé không dám đứng gần ạ vẫn đang à, sợ lắm ạ anh đang kiểm tra chưa thấy không biết ai à ong nó có tập uh, tập bay giờ tập bay nắng hay không tập bay anh chưa đang tầm trưa đó đã có con chúa rồi đâu rồi chưa đi các bạn đâu đâu à đây nó zoom lên không biết được gọi kệ đó ông chúa đây các bạn này tay anh chỉ đây đó to hơn nữa đó đó đó đúng rồi đó thẳng ngón tay hai ngón tay em chỉ được ngón tay của anh đấy đấy con chúa đấy các bạn nhé chiều nay nó sẽ em kiểm tra rồi chiều nay nó sẽ đi thụ tinh các bạn nhé cái cầu này không có chúng ta kiểm tra được cầu khác thì thường nó hay, hay ở cầu đấy ạ nó cũng khoảng một con ra thấy hạt đông rồi an toàn ừ. một tuần mà các quý anh chị thấy thấy kiểm tra mở ra kiểm tra thấy ong thì an toàn rồi không có vấn đề gì tiếp gọi gì có việc gì tí nó gọi chứ đang quay phim là em bị gọi em thấy hơi bị phiền quý anh chị nhỉ nó hơi bị phiền phức đó là kiểm tra ong chúa đã xong rồi các bạn nhé là con đây này à, chúng ta là xem là buổi chiều nay để để ý là đi, đi thụ tinh các bạn nhé đó để để, để vào để yên ổn thì ong nó đỡ hơn các bạn này lúc này bể và nó đang bị à, mở ra nó đang bị à, đụng chạm nó đang bị rối loạn lên đấy cái tinh thần nên nó bị hơi bị à, hoảng loạn lên nhé giờ thì ong như các bạn ấy yên ổn rồi chúng ta đậy nắp nó để yên chỗ thôi nó an toàn rồi đó xem chiều nay là sẽ đi thụ tinh các bạn nhé nó thụ tinh là bao nhiêu ngày nó bắt đầu nó sinh sản tiếp đây anh trường từ khi nở đó là khoảng 10 ngày nở à nó thụ tinh 10 à, ngày sau đúng không 10 ngày sau nó bắt đầu để ngày sau khi nở ừ. đó quang cảnh đã xong rồi bạn ơi em đang bị đang quay nên mà bị cái à, anh bạn này gọi hơi bị phiền em cứ để chút nữa em sẽ trả lại nhá đây là quang cảnh đây là 10 ngày sau này 10 ngày sau là nó sẽ đẻ ra cái con à, con như quý chị thấy đây, đây phiên bản đây một một một thùng thành ba thùng đấy ạ kể từ ngày hôm nay 5 ngày sau là đẻ à, 5 ngày sau đi thụ tinh 5 ngày sau 5 ngày à, à 5 ngày tuổi rồi nó được 5 ngày tuổi rồi các bạn nhé 5 ngày tuổi còn 5 ngày nữa nó đẻ đã đi thụ tinh ngày nay đi thụ tinh chiều tối nay sẽ đi thụ tinh thì 5 ngày sau nó đẻ thôi mình trừ đi 5 ngày này, ngày tuổi đời của nó Rồi em zoom lại trở lại nhé đây này một ổ đây là em em phân bản ba ổ các bạn này đấy một ổ nhân là ba nên là ba bọn em nhân lâu rồi nhé không phải mới ạ à. đấy những con ong đây là đây cửa đây nó ong đây các bạn thấy đây nó đang nằm nó đang nằm à, tổ đây ạ à, nó đang nóng nó ra ngoài các bạn nhé quạt đấy nhé nó quạt cho cái, cái con của nó đây ạ đó như quý chị đã thấy đấy. bên đó thì cũng à, nhân bản em hai ổ nhân hai này nhân ba kìa bên bên góc bên đấy có ổ này nên ong này rất nhiều các bạn nhé ong nhà anh nuôi rất nhiều ạ anh nhân ra cứ ổ nhân 3 nhân 3 hết các bạn nhé đây ổ ổ mới cũng mới mới bắt về đã ổ đem đi bắt cột điện về để đó còn cái ổ lúc nãy em vừa lấy chúa đây ạ quang cảnh à, lấy chúa ở đây các bạn này còn bên đây vài ổ nữa các bạn nhé còn thùng ong bọn em đã đóng sẵn đây nhé nhưng mùa này bọn em không muốn tách đàn ạ đây những thùng ong này đã, em đã đóng này mấy thùng ạ đây bên đây ba thùng nữa các bạn này tất cả là bọn em là gần ba chục thùng các bạn nhé hai mấy thùng nữa mật uống luôn này tí nó uống mật đấy. anh sản xuất anh quảng cáo mật đấy các bạn này bên đây bốn ổ đó các bạn này đây một ổ này hai ba bốn ổ này con cảnh là ổ rất nhiều nhé bình thường mình không đậu không sao đâu đây một ổ nữa các bạn nhé trên tầng cũng có nữa các bạn này trên tầng anh vẫn có để nhé nên là toàn bộ ổ ong rất nhiều em một ổ ong rất nhiều ạ đây một ổ nữa các bạn này đây này đây, đây ổ này cái góc em để thì quạt lên một ổ đó đây ổ nữa nhé tính thành à, bọn em gần 30 ổ cơ mà các bạn hai mươi mấy ổ rồi đây là những ổ này là ổ mới ổ mới bọn em đóng chứ không phải là đã có ong nhá Đấy, ổ ong đây này bọn em đã chết đất rồi bên đây thì à, ba ba ổ mới đang đóng để đó đây là những chú ong à, đang canh cửa đây bạn này ổ mới cũng đang thùng này thùng mới đây cũng ừ, tách đàn ra đây con ong này đang ở đây này các bạn đã thấy rõ này anh à, cận cảnh anh sẽ quảng cáo mật ong pha mật ong uống cái hũ mật ong các bạn kìa em sẽ ra đây à, xem hũ mật ong rồi ừ, em sẽ ấy nhá em sẽ dừng ở đây ạ anh nuôi ong thì mật hầu như là mật tốt rồi các bạn nhé đó, anh ờ, cận cảnh anh ờ, pha mật ong này các bạn này đây hũ mật ong nhà anh để cho, để một thìa đây trong đây này các bạn ấy đâu ừ, ong ngâm sâm Hàn Quốc này. à ong ngâm sâm Hàn Quốc à, à. ong ngâm sâm Hàn Quốc các bạn này đó anh tỉ lệ đây để củ sâm đây các bạn nhé nhai cả củ sâm luôn này đây là sâm đắt năm chị cũng nổi mua nó bán nhiều chứ không bán củ mình mua ngoài bán củ nhưng mua vô trong nó bán bắt bán à, cả cả vị cơ đi sâm Hàn Quốc nó bán cả vị cơ chứ không phải đâu đây mình mình nhà đây mua nó mua quả cả củ họ cho chứ còn nó bán nó bán cả vị cơ cao cấp của nó để anh quy à, cách anh đổ anh pha các bạn nhé cái này thì pha mật ong ngâm đấy chúng ta pha với nước à, đun sôi để nguội các bạn uống là rất khỏe và rất tốt cho sức khỏe nhé rồi cuối video em à, Tony Tiến cũng à, cận cảnh à, quay mật ong tách kiểm tra chú mới nở 5 ngày mà sinh sản ấy. Chiều nay đã đi thủ tinh em cũng xin phép dừng ở đây nhé Xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like ạ Thấy hay thì chia sẻ video này cho nhiều cùng xem nhé Quý anh chị nào chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video của em nhé Em xin chào và hẹn gặp lại ạ